À, xin chào tất cả anh em Ở cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu Đấy, mới nhất 2020 này dành cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả à, giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể vượt qua được tất cả những cái thế hột tài xỉu khó nhé cái thế hột tài xỉu khó là như nào Đấy, những cái thế hột tài xỉu khó là những cái hột tài xỉu mà những cái mặc định của những cái thế hột đấy là bắt buộc phải lên tài hoặc là phải xuống xỉu nhé nói qua để cho anh em biết về cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu này nó cũng như cái bao cái bộ hột tài xỉu mà anh em sử dụng em đi lắc rồi đấy, cái bộ hột tài xỉu mà anh em muốn đi lắc được là cái bộ hột tài xỉu thứ nhất là nó phải đi đều thứ hai nữa là tỷ lệ ra bảo nó phải có và thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em được 7 đến 80% thì cái bộ hột tài xỉu này nó đảm bảo được tất cả những cái mà tôi vừa nói trên Đấy. tỷ lệ đi đều có tỷ lệ bạo có anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em nhé đấy và cái cuối cùng mà cái hay ở đây là cái bộ hột tài xỉu này nó có thể là vượt qua được tất cả những hay là phá vỡ được tất cả những cái thế hột khó đấy thì là rất là nhiều những nhà cái hay là những em nào mà lắc tài xỉu rất bị tâm lý nên là lúc đó anh em lắc thì nó không được tự tin cho lắm thì là nó sẽ rơi vào những cái chén phản đấy thì à, những cái chén phản này hay là những cái tâm lý của anh em không được ổn định khi mà anh em đi lắc gặp phải những cái thế hột khói thì là anh em theo dõi cái video này anh em sẽ anh em sẽ vơi được những cái à, cái cái cái cái tâm lý đấy của anh em đấy, khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nhá thì cái bộ hột này cái thế hột khó nó không mang lại cái điều gì khó so với cái bộ hột này cả Đấy, cái bộ hột này tôi đảm bảo với anh em luôn là những cái thế hột khó nó có thể phá vỡ được 7 80 phần trăm cho anh em nhá 80 phần trăm cho anh em thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu hay này đấy thì cũng giới thiệu luôn anh em là bên cơ sở tôi còn cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi làm tay cái thì anh em nó mang lại những hiệu quả và mang lại những cái phần trăm thắng cho anh em nhé đó thì cái bộ hột tài xỉu mới này cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này hãy dành cho anh em đi lắc cái này Đấy, thì cái bộ hột này nó cũng như bao cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái thôi Đấy, thì sẽ đi đều giữ tài giữ xỉu hay là cái à, cái tỷ lệ phần trăm về bảo đấy, thì đáp ứng đủ tất cả những cái bộ hồ tài xỉu trên nhá thì ờ, cái bộ hồ tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng nhá thử luôn cho anh em tăng tích Đó. mặt nào cũng nổi anh em nhé đều Đấy, đều Đó. đây là thử tăng tích khi mà anh em đến sân chơi nói chung là anh em thử tăng tích thì lúc nào cũng có phải có nước muối nam châm và dọi đèn nhé để kiểm tra cái bộ hột của anh em em có tang hay là không và cái thứ hai đó chính là thử nam châm nam châm trắng rất là zip rất là hít luôn nhé Đó. và cuối cùng là dọi đèn cho anh em đây dọi đèn cho anh em Đó. bộ cực kỳ trong luôn cho anh em nhé Đó. được chưa rất là trong Đấy, anh em mua hàng thì anh em có thể là thử tất cả những cái trang tích rồi anh em mới nhận hàng nhé có thể là anh em có thể là lắc thử luôn cái bộ hột này Đấy, thì anh em nào mà đến cơ sở thì tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu được của cái bộ hột tài xỉu này và bất kỳ cái hộp bộ tài xỉu nào mà anh em sở hữu ấy, thì là nó đều phải có những cái à, cách lắc khác nhau Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, thứ nhất là cái bộ hột này nó đi đều này đang xỉu tôi sẽ à nó đang tài nó sẽ xuống xỉu nó xuống xỉu này giờ lên tài này đó đúng anh em nó đi rất là đều anh em luôn nhé đấy xuống xỉu cái à, thứ hai nữa là cái bộ hột này anh em có thể là giữ tải giữ xỉu theo ý muốn của anh em nhá giữ tải giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì tôi sẽ lắc thử cho anh em vài chén đang giữ xỉu cho anh em này 114 đúng không anh em tiếp tục vẫn là giữ xỉu 234 tiếp tục giữ xỉu 123 tiếp tục vẫn là giữ xỉu 112 334 Đấy cái chén này là lên tài Lên tài giữ tài luôn cho anh em Đấy Cái thế hột Vừa rồi Nó chính là cái thế hột khó Thế hột 556 Mà tôi lắc Nó đã về xỉu Một cách tự nhiên nha về xỉu một cách tự nhiên đấy thì bây giờ tôi sẽ cho lên tài đấy bão lục luôn lên tài tôi sẽ giữ tài cho anh em 552 tiếp tục giữ tài ba tứ 266 cái chén này tôi lắc hơi nhẹ rồi đấy, lắc hơi nhẹ thì không biết là cái cái cái chén này tôi còn giữ được tài hay không Đấy, thì nói chung là tôi lắc nhiều tôi cũng quen cái cảm giác và quen cái lực tay rồi đấy, mở cho anh em đấy biết ngay chén này đã về xỉu đấy thì đây là cái bộ hột tài xỉu hay mà mới nhất 2020 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu nhá đấy thì những cái thế hột tài xỉu khó những cái thế hột tài xỉu khó thì là cái bộ hột tài xỉu này nó có thể vượt qua được tất cả cho anh em nhá đấy thì anh em nào muốn muốn uh, biết thêm